Theo thông tin mới nhất, Bảo Thi đã khoe ảnh cưới trước ngày lên xe hoa. Sau đám cưới của Đông Nhi với ông Cao Thắng thì Bảo Thi sẽ chính thức lên xe hoa vào ngày 16 tháng 11 tới. Nữ ca sĩ Bảo Thi xinh đẹp trong bộ váy cô dâu trắng tinh. Ông xã của cô cũng được hé lộ. Đám cưới Bảo Thi sẽ diễn ra tối ngày 16 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô cùng hôn phu làm lễ ở nhà thờ trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Thiệp mời đám cưới của cô đã được gửi tới bạn bè thân thiết. Ca sĩ Bảo Thi tổ chức tiệc cưới với doanh nhân gốc Hà Tĩnh là Phan Nĩnh vào ngày 16 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôn lễ của Bảo Thi diễn ra tại nhà thờ vào ngày 15 tháng 11. Chồng ca sĩ là Phan Lĩnh là doanh nhân gốc Hà Tĩnh, hơn tuổi cô. Sau khi hợp tác kinh doanh cùng gia đình Bảo Thi, anh được cả nhà ca sĩ yêu mến Cặp đôi nảy sinh tình cảm và bắt đầu tìm hiểu cách đây vài năm. Ca sĩ nhận lời cầu hôn của Phan Lĩnh hồi tháng 8 năm 2018. Nữ ca sĩ cho biết anh Lĩnh là người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, sống nguyên tắc, được bạn bè, đối tác quý trọng. Bảo Thi chụp ảnh cưới bên chồng tương lai. Trước đó, bạn trai nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng Bảo Thi chưa đồng ý vì còn nhiều kế hoạch riêng năm 2017, cô bận thi The Remix và dự án âm nhạc mới. Năm 2018, cô bắt tay vào kinh doanh mỹ phẩm nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Với tôi, tuổi 31 kết hôn là vừa đủ. Một năm qua, ờ, tôi ít đi diễn để trau dồi bản thân, chuẩn bị cho việc làm vợ, làm mẹ. Tôi cho rằng không nên quá tham lam mà phải biết hài lòng với những gì mình có. Cô nói, ca sĩ Bảo Thi diện váy cưới của nhà thiết kế Trung Thanh Phong, rất là đẹp. Bảo Thi tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006, cô nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Miss Audition và thành công ở dòng nhạc Ten Pop tại Việt Nam. Trong 13 năm ca hát, nữ ca sĩ sở hữu loạt hit Please tell me why. I'm sorry. Ngôi nhà hoa hồng, công chúa bong bóng và nhiều bài hát khác. Ngoài ca hát, Bảo Thi còn đóng phim và làm MC. Bảo Thi ờ, đầu tư hàng hiệu quay MV. Ca sĩ Bảo Thi thay 14 bộ đồ trong các thương hiệu nổi tiếng như uh, ờ, Louis Vuitton, Dior. Trong MV Baby Em Cô Đơn, MV ra mắt tối ngày 7 tháng 11 được bảo thi quay tại Italy. Cô cho biết trang phục đựng đầy trong ba vali, mỗi cái nặng 25 kg, gồm đồ đặt may từ một số nhà thiết kế và mua của các thương hiệu lớn như Norris Vuitton, Gucci, Versace, Moschino, Dior. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy like, đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.